Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh bình luận viên hút lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận giao hữu để anh em cho có trận đấu để chơi sau cái những cái ngày mà nó nghỉ giải lao vào um, tranh 34 nha anh em Thì anh em xem cũng đã biết rồi, thì hiện tại có một đội vào chung kết và có một đội vào tranh 34 rồi anh em đội vào chung kết là Argentina còn Croatia là sẽ cái đội vào tranh trận 34 nha anh em thì còn trận Maroc và Pháp thì tối hôm nay Maroc và Pháp sẽ diễn ra thì tối hôm nay nó sẽ có một cái bảng đấu của chung kết và cái bảng đấu của tranh 34 thì liệu anh em nghĩ theo cái trận này thì Pháp và Maroc thì ai sẽ là người vào chung kết thì nếu anh em nào muốn biết thì anh em cứ tối vào xem nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giao hữu đó là Liverpool gặp AC Milan diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 16 tháng 12 thì hiện tại anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Liverpool và AC Milan thì cái thằng Liverpool mới thua cái trận gần nhất là cái trận trước ờ, Lyon nha anh em thì hiện tại hồi bữa đó mình cũng đã nhận định cho tất cả anh em cái trận Liverpool thì anh nếu mà anh em nào đã xem á, thì anh nếu mà anh em nào muốn đá Liverpool thì anh em chỉ cần đá cái hiệp 1 thôi anh em không không cần phải đá hiệp 2 đâu thì hiệp 1 Liverpool tung đội hình ra rất là mạnh nha anh em hiệp 1 Liverpool tung ra toàn những siêu sao không à Mohamed Salah hoặc là Roberto Firmino và 10 hàng thủ thì có matic đồ tất cả các cầu thủ đang nổi bên Liverpool trong hiệp 1 thì hiệp 1 mới vừa vào 2 phút là Liverpool đã ăn 1-0 rồi anh em trận đó Liverpool vào 2 phút là ăn 1-0 rồi thì anh em nào mà muốn vào mã kèo Liverpool đó thì anh em cũng có thể vào được nha thì Liverpool có một cái đội hình ừ, tung ra đầu hiệp 1 rất là mạnh bữa đó mình cũng có like trực tiếp cho tất cả anh em rồi thì trong khi đó bên phía AC Milan thì có những trận châu hữu gần nhất thì anh em thấy cái trận gần gần nhất của AC Milan là gặp Arsenal thì hiệp 1 không là Arsenal đã ăn 2-0 trước AC Milan và qua hiệp 2 AC Milan mới gỡ lên một trái là quà anh em. Thì cái trận này mình cũng có nhận định cho tất cả anh em trong cái video trước rồi. Thì anh em nào đã xem thì cũng biết mình cho tất cả anh em nằm AC Arsenal và cho anh em nằm thêm cái mã tài và cho anh em thêm cái mã lót tỷ số là 2-1 hoặc 2-0 thì anh em mà đã húp cái trận này ba mã kèo. Tại vì sao? trong cái giao hữu này anh em đá anh em phải xem được cái đội hình và anh em biết trong khi nào nó thay đổi người đưa cầu thủ trẻ vô để đá thì trong cái trận Liverpool và AC Milan này diễn ra vào lúc 22 giờ 30 thì anh em nào mà chưa biết cái mã kèo này anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được những mã kèo này hiệu quả nhất thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Liverpool và AC Milan những bàn thắng toàn nghiêng về AC Milan không nha anh em những bàn thắng toàn nghiêng về Liverpool chứ anh em thì Liverpool thắng toàn cách biệt hai bàn và bàn thắng từ ba quả đổ lên thì cái trận này anh em có thể vào cái mã tài được nha trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này là bàn thắng từ hai quả đến ba quả có trận này năm quả luôn anh em đây mình vào trận gần nhất cho tất cả anh em xem là đó là ngày 8 tháng 12 năm 2021 anh em cũng thấy trận đó Liverpool thắng 2-1 Liverpool trận đó là AC Milan chấp Liverpool 0,25 luôn chứ không phải bà Liverpool chấp đâu nha anh em trận đó là AC Milan chấp luôn và lúc đó là hàng cao cao nhất của AC Milan đó là Ibrahimovic thì anh em cũng thấy có Mohamed Salah này Sadio Mane này hiện tại Sadio Mane đang có cái phong độ rất tốt ở Bayern thì anh em cũng thấy cái bàn thắng là đến từ những phút trong hiệp 1 là có hai bàn thắng qua hiệp 2 Liverpool phút 55 thì Ori mới ghi được, bàn gỡ quà thì hai thằng này nó đá hoặc góc cũng rất là nhiều anh em cũng có thể vào cái mã tài gốc tài góc được nha anh em thì đó còn cho anh em xem cái mã tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì hiện tại cái trận này nhà cái đưa ra là tới Liverpool chấp tới một quả nếu mà ra cận giờ đá thì có thể tuột kèo còn 0,75 thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá Liverpool rất cao trong cái trận đấu này tại vì Liverpool có cái đội hình đã được về World Cup rồi, đã được đang đá cho Liverpool rồi. Đó là Mohamed Salah và Roberto Firmino hoặc thêm Matip Gomez nữa nè thì cái đội hình của Liverpool rất là mạnh thì được đánh Liverpool được đánh giá rất cao trong cái trận đấu này bởi lên cái trận đấu này nhà cái mới đưa ra cái tỷ lệ kèo là Liverpool chấp một trái tỷ lệ đề kèo rất cao còn tài xỉu thì 2,75 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã tài và anh em nếu mà mình phiên anh em thì anh em có thể vào cái mã rung quả rung thì hợp lệ hơn nha tại cái giao hữu này anh em đánh rung thì nó lại hợp lệ hơn đó, đó đó là cái mã kèo mà anh em thấy trong cái lịch sử cũng đã anh em cũng đã xem rồi những bàn thắng toàn nghiêng về Liverpool không thì tại sao nhà cái lại đánh giá cái Liverpool trận này cao vậy thì anh em biết nhà cái đang thấy cái đội hình của Liverpool Liverpool đang trong cái một giai đoạn World Cup này tất cả cầu thủ đang chưa có thể về hội tụ đầy đủ nhưng mà Liverpool đang có cái đội hình rất mạnh rồi trong khi đó có Mohamed Salah và Matip và có thêm uh, Roberto Firmino nữa nè thì đó trong đó Liverpool đang có cái đội hình rất là mạnh bây giờ nhà cái đánh giá Liverpool rất là cao thì đó là cái những cái phân tích của mình còn anh em nào mà muốn đá góc đá thẻ cùng mình để anh em kiếm cái lợi nhuận dễ hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình đó là 096 37 31 346 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình thì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 chứ anh em à, hết World Cup rồi rồi à, đâu phải là bên mình chỉ nhận định World Cup cho tất cả anh em không đâu anh em xem cái lịch sử mà mình nhận định đây rất là nhiều anh mình nhận định rất là nhiều cái giải cho anh em đây là cái giải à, hạng nhất Anh nè đây là cái giải CDB nè anh em CDB giao hữu thì tất cả các trận mình đều nhận định cho tất cả anh em nhưng mà mình nhận định nhiều trận lắm mình lên video thì mình lên chỉ lên một hai cái trận chính và cái trận lớn cho tất cả anh em thôi còn cái trận nhỏ thì anh em vào nhóm anh em mới biết rất là nhiều trận nhỏ mình nhận định và mình đẩy kèo trực tiếp cho anh em thì anh em nếu mà nào anh em nào mà muốn chơi những cái trận nhỏ thì liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được những cái mã kèo của trận đó luôn còn mình khuyên những anh em nào mà đang chơi bên ngoài mà có dự định mà muốn vào trang đăng ký chơi mà nạp 50 ngàn 100 ngàn 150 rưỡi thì mình khuyên những anh em đó nên để cái một trăm rưỡi đó anh em đi uống cà phê anh em ăn một tô phở thì lại bổ cho anh em hơn chứ anh em vô trang mà anh em chơi anh em nạp trăm ngàn anh em chơi đúng được một mã kèo nếu mà giống như anh em nạp trăm ngàn vô anh em đặt kèo trên đi thằng dưới đâm rồi anh anh em xây sở kèo kiểu sao người ta cho anh em đặt cược ít nhất cũng từ 50 đến 70 chứ không lẽ anh em vô đặt lần 10 ngàn 20 ngàn thì đó là cái đó là vấn đề anh em sau xây kèo anh em nạp ít nhất cũng 500 ngàn hoặc 400 đi anh em vô anh em có thể chơi được một mã kèo 200 còn 200 anh em chừa anh em xây kèo hoặc anh em vào kèo nóng chứ đâu ra mà anh em đủ giờ vào đúng có một mã kèo rồi sao anh em xây kèo cái anh em thua cái anh em lại nói ơi ờ, này cho kèo không uy tín anh em nạp ít mình đã gửi kèo cho tất cả anh em ờ mình thấy kèo không ổn mình kêu anh em ơi xây kèo xây kèo xả kèo cái đó là cái chuyện là mình thông báo với anh em thì anh em làm theo thì anh em không thua còn anh em không có vốn để làm theo nữa thì anh em thua cái anh em nói kèo không uy tín cái đó là cái vấn đề thì một đêm năm kèo mình cho anh em ít nhất cũng ăn đã bốn kèo hoặc ba kèo rồi thì đã một bảo là ẩm cho tất cả anh em là một đêm anh em phải có lợi nhuận chứ một đêm nào anh em cũng lỗ thì đâu có chuyện đó đâu anh em thì đó là vấn đề mình cho anh em nào mà đang chơi ngoài có dự định vào trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua với mình